đầu video thì mình nghĩ các bạn cũng biết video đó là gì đúng không Đó Thì video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một video đại chiến Pokemon các bạn ơi Nhưng mà các bạn độc lạ Bình Dương Đó à, bình dương cái coi mà đồng là bình dương là sao ra cái này à, mình nói là pokemon là bởi vì là hai cái con vật nó sẽ đấu với nhau nhưng mà thật ra không phải là pokemon các bạn ạ cái con này không phải là pokemon nha con này á là những cái con quái vật mà các bạn đã xem ở trong video của mọi người đó ví dụ như là à, người ta gentleman nè hay là ở à, người ta khứa xanh cứu đỏ nè hay là cái gì ta con gì đó Huggy hay là con gì đó ừ nói chung là những con quái vật mà các bạn đã xem trong video của mọi người của hero team á thì ngày hôm nay mình sẽ cho bọn nó xuất hiện tất cả những con đó xuất hiện ở đây và đấu với nhau nhau để xem coi con nào mới là con mạnh nhất đó hợp lý không ừ, hay được bạn ơi thử thách này hay rồi ok thì video ngày hôm nay á thì à, để à, chia ra hai đội á thì bình thường á sim với cai lúc nào cũng chung đội với nhau rồi cho nên video ngày hôm nay thì mình với cai sẽ chung một đội còn sim với sam sẽ chung đội à được không được bạn ơi không sợ không sợ Tim nam tim nữ solo luôn ok rồi cái này là mấy bạn nói nha rồi ok bây giờ á chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lựa chọn Pokemon của chúng ta nào Mình nói Pokemon để nghe cho nó uh, hợp lý xíu bạn ạ à. Rồi ok, bây giờ uh, nhường mấy bạn nữ bấm bấm nút để chọn po po Pokemon trước á Ok Không biết là ra con gì đây, dạ vâng. ra con gì đây, Quái vật cho kinh khủng đi Wow, wow. Husky Wow Husky hơi bị vảnh luôn đó nha Trời ơi, Simmy được ngay cái con Husky luôn các bạn ơi Mà con Husky này màu đen nhìn nó chiến thật sự luôn á trời Wow Ok, rồi tới lượt cay cay cay cay cay bấm đi Đây để mình ứng cho bạn ơi, ra con gì mạnh mạnh xíu nhanh cay ơi Wow, gì đây Wow, Gentleman <laughs> Trời ơi, cái con này cũng mạnh nè, đừng có đùa nha Đừng có đùa với bọn con trai bọn tôi Trời ơi, rồi ok Bây giờ á, tới lượt uh, Sam, tới lượt Sam nãy xin bấm rồi không, tới lượt Sam á rồi đến tôi đúng không? Rồi để xem quay làm ơn. Đúng Đã, rồi. mạnh nha, mạnh lên, mạnh lên. cái gì vậy? Ủa con Con gì vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè cái con Pokemon của Sam cũng chính là Sam luôn nha bạn nha. Sammy xe lăn cầm kiếm kim cương nhìn hơi bị chiến luôn đúng không mấy bạn? Các bạn nhìn nè, đó cầm cái kiếm kim cương. Trời ơi quá ngầu. chơi quy xe lăn là sao vậy? Ác cái gì mà ác? cái này là Pokemon mạnh nhất luôn á Rồi ok, tới lượt Phong Gọi là đọc lại Bình Dương Tới lượt Phong nè, Phong sẽ ra con gì đây Ô, mèo tôm À không, con này là con fucking à, tôm Ờ, trời ơi bạn ơi Nhưng mà ừ, con này nó chỉ là một con mèo thôi cho nên là mình không biết nó có mạnh hay không các bạn ơi thiệt luôn rồi ok tới lượt xem anh sim bấm tiếp đi trong đây có tận uh, hình như là 8 con có pokemon lận tiếp đi ờ, có xanh cũng được ra xuống xanh thiệt luôn à trời ơi ok oh, trời ơi khứa áo xanh các bạn ơi khứa áo xanh cũng hơi bá nha rồi ok tới lượt cái cái lượt cái để mình để mình để mình ra gì đây ủa gì vậy phóng cận bành tuốt trời ơi trời thấy ghê quá à nè đừng có đùa nha nhìn vậy thôi chứ à, nhiều khi là mạnh lắm nha đừng đùa phong cận bạch tuộc rồi ok tới lượt sam sam sam tắm đi rồi tôi là bây giờ tôi sẽ dùng sức mạnh nội tại của tôi sức mạnh nội tại của tôi đâu rồi. ủa tôi gì con gì đây ủa cái con này là con gì vậy à cái này là con ban ban đỏ hả trời ơi nhưng mà nhìn cái con này á chắc nó cũng không mạnh đâu nhìn cái mặt của nó đi khác gì cây đo không à ủa, nãy giờ mình đợi mình chung đội mà nãy giờ mình thấy bạn xài xể mình hơi nhiều đó không mình giỡn mình giỡn mà rồi kệ tới lượt tôi nè tôi bấm nè để ra con gì đây cưa áo đỏ trời ơi hay quá cây ơi cưa áo đỏ đâu với cưa áo xanh rồi ok bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những con quái vật ở bên đội của sim sam và phong cai nha bên sim thì có hất nè Sammy xe lăn Chú áo xanh và Ban Ban Red Ok rồi bên mình thì sẽ có là Chancerman nha các bạn nha Chancerman nè à, Mèo à, tắc kiền tôm nè Bên này thì có không cần bạch tuộc và khứa đỏ Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn Pokemon để đấu với nhau hay nào Let's go Rồi ok bạn ơi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu triệu hồi Pokemon ra để đấu với nhau nha Thì à, đội của Sim với Sam là muốn đấu bằng Pokemon gì nè Pokemon của được chịu thôi Wow, trời ơi, Sammy xe lăn bờ rồ Biến thành siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi Rồi ok, bây giờ tới lượt đội của chúng ta ha, Cái đó nè, đã là Sammy thì tất nhiên phải đối đầu với Phong Cận rồi Chúng ta sẽ cùng nhau chịu hồi Phong Cận Bạch Tuộc Tên tên tên tên Đây, xin giới thiệu với bạn Phong Cận Bạch Tuộc Trời ơi, nhìn cái đầu của mình còn to hơn Sam nữa bạn ơi à, Kiểu này là Sam thua chắc rồi Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đại chiến hai con Pokemon này nha bạn nha. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn, sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Chuẩn bị. À quên từ từ. Khoan, trước tiên thì mình phải hỏi bạn fan đã mấy bạn đón thử là Sammy, Xe Lăng hay là Phong Cận, Bạch Tuộc ai sẽ là người giành chiến thắng hãy cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha. Rồi, và bây giờ thì 3 2 1 bắt đầu. Tiến lên. Ui ôi cái gì vậy ủa khoan tự sammy xe lăn làm cái gì mà phóng cận bạch tuộc bay lên trời vậy ui sammy xe lăn có tường gió có có lóc xoáy y hệt như da xua luôn các bạn ơi ui ôi trời ui trời phóng cận quá là mạnh luôn các bạn ơi phóng cận đang đang đang chọi mấy cục đá bay qua người sam thế là sam bị văng mấy mét luôn trời phóng cận được bay lên trời trên phóng cận mạnh quá ôi oh my god né sao mà được né sao mà được làm sao mạnh bằng mà né sao né được bạn ơi trời ơi đã đi xe lăn rồi mà làm sao né được ừ đúng rồi trời ơi ngồi xe lăn sao né được người ta có tay cái chân người ta không né được hả trời có mỗi cái cây kiếm mà cái cây kiếm đó để chân thôi chứ chơi được gì đâu đúng rồi trời ơi hay quá yeah hay quá mấy bạn ơi Sammy xe lăn nó bị tiêu diệt rồi phong cận bạch tuộc mới lúc đầu á mình cứ tưởng là phong ừ. cận sẽ bị sammy gọi là cầm cây kiếm làm sashimi bạch tuộc nhưng mà không phong cận quá là mạnh luôn bạn ơi quá là xịn sò nha bạn nha Ê Phong ơi, vậy là bên định. là được một không rồi yeah. Đúng rồi, bên mình được một không rồi bạn ơi Rồi, và bây giờ trận tiếp theo thì thử hỏi đội của Sim và Sam quyết định sẽ chọn Pokemon gì đây? Pokemon tiếp theo tôi là rồi ha chịu hồi khứa áo xanh bùm chiêu ten ten ten khứa áo xanh các bạn ơi trời tiếc quá à tôi tôi hơi bị thích khứa áo xanh luôn á nhưng mà bây giờ ở bên đội của sim sam rồi buồn quá thôi không sao rồi cay à bên mình kia đã trong tay mà <laughs> đúng rồi bên kia đã quyết định chọn khứa áo xanh thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn khứa áo đỏ chứ hả đúng không chứ còn cái gì nữa ok được rồi vậy thì chịu hồi khứa áo đỏ đây đây đây nè rồi khứa áo xanh và khứa áo đỏ trời ơi kỳ phùng địch thủ luôn các bạn ơi <laughs> ok để coi coi ai sẽ là người giành chiến thắng đây mấy bạn hãy thử đoán xem liệu rằng khứa áo xanh và khứa áo đỏ khứa nào sẽ mạnh hơn nha các bạn nha sẽ dùng từ khứa nghe nó buồn cười <laughs> ok được rồi vậy thì bây giờ trận đấu ba hai một bắt đầu vô nào bắt ui trời wow, wow. đỏ có có tuyệt chiêu lửa kìa khứa áo đỏ mấy bạn đang thấy dùng tuyệt chiêu lửa ui ui khứa xanh làm gì vậy wow Ui, khứa áo xanh bắn ra được những quả cầu màu xanh vô cùng gọi là mạnh luôn Wow, trời ơi bạn ơi, như mấy bạn đang thấy Thì hiện tại á nha là khứa áo đỏ đang sử dụng quả cầu lửa bắn vào người khứa áo xanh Khứa áo xanh đã bị cháy ừ nhưng mà khứa áo xanh cũng không thua kém nha bạn nha khứa áo xanh có những cái quả cầu màu Trời xanh rất là mạnh luôn à. đó bạn nhìn kìa Wow. Xanh cái quả cầu màu xanh to quá trời luôn á khoan theo từ từ hình như cái quả cầu nè nó nổ được hay sao mọi người từ nãy tôi thấy cái làng của mình nó bị nổ quá trời á ôi ôi trưởng cầu ơi trưởng cầu ơi trưởng cầu ơi trưởng cầu trưởng gì dữ vậy trưởng gì ghê thật sự luôn á trời ơi Ui trưởng trưởng ra trời ơi liên tục Ủa mạnh quá các bạn ơi <laughs> Tôi thấy khứa đỏ đang bắt đầu chịu không nổi các bạn ơi Tại khứa xanh quá mạnh Trời ơi Khứa đỏ oh ơi my Khứa đỏ ơi Anh được anh khứa đỏ No cầu nó phan vậy á, thì con đều chịu nổi à, trời ơi thôi được rồi bạn ơi vậy là một điều nha đội của sim sam đã được một điểm và đội phong cai cũng được một điểm không sao, chúng ta sẽ phục thù Phục thù Chứ còn gì nữa, phục thù thôi Hey, trận này á mấy bạn ơi Mình nghĩ rằng là mình cần phải chọn một cái con quái vật gì đó mạnh hơn nữa Chứ cái con quái vật kia là yếu quá Không được rồi Được rồi, vậy bây giờ bên đội của Sam với Sim muốn chọn quái vật gì Tôi á, muốn chọn con hất ghi gọi là đột biến À, hất ghi đột biến đúng không Được rồi, con đội của mình thì chọn con gì vậy ta À, nhớ rồi bạn ơi À, đội của mình có một nhân vật vô cùng mạnh luôn Mà mấy bạn chắc chắn cũng đã biết Đó chính là chính là gì cây đó chính là con chancerman đúng vậy chancerman ok được rồi xin triệu hồi chancerman wow wow xuất hiện rồi đã bạn ơi ok <laughs> ui trời ơi chancerman nổi to nhìn đúng ngầu luôn á bạn nhìn ra ui trời ơi nó to quá trời nguyên cái lưỡi cưa này làm sao mà có đối thủ được đúng rồi nguyên cái lưỡi cưa này nè mấy bạn coi mấy bạn mấy bạn nhìn nè mấy bạn nhìn nè à, nhìn cái lưỡi cưa nè trời ơi cái lưỡi ờ, cưa nhìn nó to dễ sợ to luôn á bạn trời ơi trời Oh, trời ơi trời, ok được rồi Bây giờ tới lượt mèo Simmy à, Đội của mèo Simmy là gì? À, hất đi đột biến đúng không? Được rồi à, Chịu hôi Chịu hôi hất đi đột biến Đây rồi mấy bạn ơi Hất ghi đột biến đã xuất hiện rồi từ từ nha sim ơi sao cái con hất ghi của của đội sim nhìn nó giống con khỉ và trận đấu này không biết rằng là mấy bạn đón thử ai sẽ là người giành chiến thắng đây nhưng riêng mình thì mình nghĩ là chancerman thắng là cái chắc rồi bởi vì chancerman các bạn nhìn đi trời to hơn và có hai cái lưỡi cưa mạnh hơn nữa trời còn hất ghi là gì trời nhìn có khác gì là con lãi không nhìn khác gì con lãi không khủng nữa không? Dễ thương chỗ à? nào Trời mình nhìn con này không dễ thương thế nào luôn bạn Ok được rồi Và bây giờ trận đấu của chúng ta chuẩn bị ba hai một Bắt đầu và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Ồ, oh, Hucky đang dùng những quả cầu khối trội về phía Chancerman Và Chancerman sẽ làm gì đây Ủa? Wow. Và các bạn đang thấy là Hucky đang khiêu khích Chancerman bằng cách là trội những quả cầu khối vào mặt của Chancerman Chancerman rồi Trời ơi coi Đánh dữ vậy Ui Ui Trời ơi trời Sandman này nó, nó dữ quá ông ơi Nó đánh rơi xuống nước luôn Trời ơi mấy bạn nhìn nè mấy bạn nhìn nè à. con Husky hiện tại nó không lên bờ được luôn các bạn ơi bởi vì nó bị nó bị đánh rơi xuống nước nè à. trời ơi trời oh my god Jasperman nhảy xuống nước đấu với Husky luôn hai thằng <laughs> ôi chuyện đó này hay nha chuyện đó này hay quá bạn ơi dữ vậy trời ơi hai hai hai con quái vật nhảy xuống nước đấu với nhau luôn các bạn rồi rồi leo lên bờ rồi nhưng mà Husky Husky mà không lên được Husky mà không lên được trời dạ, nhìn đúng tội luôn á rồi rồi rồi hất leo được rồi hất leo được rồi hất leo được rồi đó nhưng mà hất vẫn không mạnh bằng trời ơi Oh trời my sao god. mình được cái kia ơi Trời ơi Chancerman nó đánh nè à. Ui rồi quá dữ Ôi trời ơi Chancerman mạnh hơn ở chỗ là Chancerman có hai cái lưỡi cưa các bạn ơi Cho nên là có thể chém hết kia bằng cách rất đơn giản luôn Oh my god Đánh xuống nước rồi Ui rồi đánh xuống nước luôn nè Trời ơi trời Ê Tôi thấy hất đi từ nãy giờ bị nhấn nước hơi nhiều nha Ủa hất kia rồi Hất kia rồi Ở à, đây đây bên này thấy hất đi từ nãy giờ bị nhấn nước liên tục luôn bạn ơi tội nghiệp quá à. ghi nè hất ghi nè có là chị bạn sẽ nào được ôi wow hay quá yeah trời ơi xịn quá chen sơ ơi bạn mạnh quá trời ơi <laughs> Hất kỳ làm sao mạnh bằng Gentleman được Trời ơi nhìn cái lưỡi cưa của anh Gentleman đi Nhìn chiến dễ sợ luôn á bạn Hay quá Gentleman ơi 10 điểm 10 điểm Yes vậy là coi như trận này Phong đã đạt được hai điểm và đội của Sim Sam chỉ mới có một điểm thôi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận cuối cùng Nếu trận cuối cùng này Sim Sam vẫn thua thì coi như thua luôn Còn nếu như mà Sim Sam thắng thì là hồi nhé bạn Và các bạn đón thử coi là hồi hay là thắng bạn đoán thử nha ok rồi giờ chúng ta cùng nhau đến trận cuối cùng nào let's go bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận cuối cùng để coi ai là người giành chiến thắng đây thôi được rồi để xem thử nha đội của sim slam mà chọn con gì đây tôi là cái chọn cái con mà màu may mắn màu đỏ phải không à. đó tên là ban ban red phải không ban ban red ban ban đỏ ok trời ơi ban ban red đã là gì còn đội của mình sẽ chọn một từ từ cay ơi hình như đội của mình chỉ còn có mỗi con mèo tôm hay sao á ờ, ờ đúng rồi ha nhưng mà Ôi. nhưng mà nó cũng mạnh mà nhưng mà nó cũng mạnh trời ơi con mèo tôm là bình thường là yeah. chơi trên điện thoại nó tàn bị người ta đánh chứ nó đánh được ai đâu trời ơi xong rồi chết rồi à, thôi không sao ok thôi được rồi thôi để mình chịu hồi luôn chịu hồi mèo tôm bùm chiêu đây rồi mèo tôm của chúng ta trời wow. nhìn mặt nó hiền quá à. <laughs> nhìn, nhìn mặt nó hiền quá mọi người nhìn cái mặt đó Xui rồi, à. ok được rồi Còn banh banh red của đội Sam thì sao Đừng có tưởng là mạnh hơn cái con mèo tôm của tôi nha Chịu thôi banh banh red wow. uh, Đây rồi, đây rồi à, mà khoan từ à, mình nhìn cái con này nó cứ gọi là hình như nó đang liêu liêu con mèo tôm của mình hay sao nữa bạn ơi mấy bạn mấy bạn mấy bạn nhìn nhìn cái khuôn mặt của nó là nó, nó đúng kiểu đang kiểu đúng kiểu vậy luôn các bạn trời trời thiệt luôn á đang thấy thì hiện tại là mèo tôm đang lùng hơn <laughs> đang lùng hơn banh banh red các bạn ơi ok được rồi vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau xem thử coi banh banh red và mèo tôm ai sẽ thắng đây mấy bạn đón thử coi bên nào sẽ thắng nha rồi và trận đấu của chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu bắt đầu và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mèo tôm sẽ làm gì đây hiện tại ui banh banh red đang sử dụng những cái quả cầu lửa trội ra tạo ra lửa ủa mèo tôm chạy đâu vậy mèo tôm ủa mèo tôm ủa mèo tôm gì đâu vậy ủa mèo tôm chạy đâu vậy mẹ tôm ơi chơi cho chạy vậy Ôi, trời ơi nó đi luôn kìa bạn ơi nó đang bỏ đi kìa trời ơi bạn ơi con mèo tôm của mình nó sợ con bánh bánh rét nó chạy kìa bạn ơi sợ trời ơi con mèo tôm á tôm ơi oh à. trời ơi tôi thấy mèo tôm đáng thương quá chạy vòng vòng chạy vòng vòng nữa bạn sợ quá chạy quẩy đuôi kìa các bạn nó chạy nó quẩy đuôi kìa các bạn trời ơi trời ơi con mèo tôm nó chạy nó chạy hoài luôn các bạn mèo tôm ơi quay lại đánh đi mèo tôm ờ, mèo tôm quay đánh đi mèo tôm mèo tôm ơi đánh đi chờ cái gì vậy mèo tôm ơi Ây, con mèo tôm ơi là mèo tôm tại sao không đánh đi chạy hoài vậy mèo tôm khổ quá ôi Ủa, sao trời sao Ôi, tiếc quá bạn ơi à, Thiệt sự luôn á Bởi vì là cái con cuối cùng của mình lại là mèo tôm Trên mèo tôm nó yếu quá Nó không đánh lại cái con ban ban red này bạn ạ à. Cho nên là Ôi, Cười vậy cũng là hòa thôi Cũng là hòa thôi chứ có thắng được đâu mà cười Ờ thì mấy người cũng đâu được thắng rồi tụi tôi đâu Cũng chỉ là hòa thôi Đúng rồi Ok subscribe Thì mấy bạn á trong những trận đấu vừa rồi thì có bạn nào đón đúng được hết gọi là kết quả của trận đấu hay không Hãy nhớ cơm mình xuống cho mình biết nha Và bạn nào đó đón đúng là bọn mình hòa thì xin chúc mừng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 của hero team để đăng ký họ cho mọi người luôn nha anh em có gì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau tạm biệt bye bye Hero team, hero team